Hả? Mày Ui Ấy Hello anh em nhá, hiện tại mình đã có danh youtuber trong 3MC Ok À và nó danh đây này Yeah let's go Ok you here fuck you Đâu xem cái cam à Ui trông trông ngấu đấy Ok vào nha vào nha vào nha đừng đừng đừng tập đừng tập anh bắt tắc cơm what the fuck anh bắt tắc cơm spam cá đấy đấy thấy trắng không ấy cơm ấy nào cơm ở đấy từ nào cơm ở đấy thế nào cơm từ nào nó cơm what cơm vào rừng nó cơm vào rừng nó cơm vào rừng nó mày mày mày kì kì kì kì kì kì kì ai chun xin chun xin blick blick blick ok hay quá <laughs> ken ken cơm vào mặt nó cầm cầm cơm vào mặt nó cầm vào mặt nó cầm cầm cầm đẩy tay tay tay, tay. Ô cái câm câm câm thẳng mà nó luôn, câm câm một thẳng mà nó luôn. Ok. Good luck, good luck. Anh em, anh em, anh em. Ờ chú nên xì tát không? Ok, vô. Ok. À, là là một bàn thắng luôn. Dạ. Ừ. Chà. What the fuck? Ừ. anh em ta kìa hai hàng kia đây, anh em ta kìa hàng kia đây. Ờ, Ê đẹp hơn là kia một let's go đặt đây ai đang xem câm vậy ui cắt cắt cắt giật cắt mạng lắc quá oh what the fuck nó bắt được kim cương nó bắt được kim cương á cắt cắt cắt làm gì này ông phải hiểu là cái cáp của ông nó nó bị thằng nào câm vào đấy the fuck What từ từ anh ờ, ạ. Pin từ từ thôi, pin từ từ thôi. Nhanh quá. Ăn bát tô cơm. Ui. Vãi rồi. Anh em ơi, cho ăn cứu anh em ơi. Đây đây. Ở đây đây đây. Ôi, nó dưới này, nó nó trên nó trên nó trên Ui ui, what the fuck tôi vừa làm gì? Ui. Tôi là đơ cơ lớp ạ, vai cả trưởng từ chết. Nó nó nó trên, nó trên. Ui. Ok chun chả Q nào chả làm gì cả được được lên nghe em nào muốn gì ấy anh nào muốn full nhắn tin cắt phải chat tổng chứ sao tôi chúng phải chơi chứ ê yellow yellow ơ ơ ơ vào đây nice biên biên rồi đi rồi ờ bin bin bin bin bin tôi mới hôm qua luôn đợi đợi đợi đợi tôi yêu máu ơi tôi yêu máu ơi tôi yêu máu ơi tôi yêu máu yêu ờ. ô ơi Tao lên, tao lên, tao đầu đúng rồi. You đấy. I can help you right now oh, Bắt tức không. Anh bắt tức không. Ui. Ai da, chúng nó. Kìa kìa kìa, blue sang blue, blue blue blue blue blue. Blue blue Blue blue blue. chưa? được blue. Bắt đi. Ờ, ok. OK, xuống xuống xuống. Ok, từ ơi kìa kìa chín chín chín chín chín nóc chín nóc chín nóc chín nóc. Ba tô cơm. Ui. Thằng này ăn thằng, thằng, thằng này ăn nhiều hơn ba tô cơm, thằng này ăn nhiều hơn ba tô cơm. Ăn bát tô cơm. Ôi từ từ từ từ. Ok trình độ thì có đấy nhưng may mắn Ê, Nó lắc kìa, what the fuck lấy rừng nó lấy lấy rừng nó đúng rồi nhé rồi nhé rồi cắt dụ chun bởi vì chun quay ok chưa chun có cục sắt ôi đây rồi đây rồi yes let's go let's go let's go let's go ok ok ok ok ok ok kia ui hình quá hình quá hình quá đúng mà đúng hình luôn ở đâu chun đâu không biết có đâu rồi ơ kìa oh shit oh no oh no oh no kìa trên đâu kìa trên đâu kìa oh no oh my god bất ngờ quá bất ngờ quá bất ngờ quá một đứa chuối hai đứa à, không không không không không không chạy đi chạy đi chạy đi đâu kìa không tôi có kỹ năng quá kỹ năng kỹ năng kỹ năng lên kỹ năng lên kỹ năng lên up uh, um... Ờ, um, um, um, nine dick ơ nó nó nó nó nó bị nó bị uh, teo một phần nó bị <laughs> nó bị teo một quả <laughs> ôi nó có jumbo nó có jumbo kia nó jumbo kia ông làm cái gì đấy ui ông làm cái gì đấy Ờ thế dù sao cũng được ờ, thì cảm ơn anh em đã xem video này nếu mình là video thì hãy cho mình một like subscribe thì bây giờ mình sẽ à, livestream ok bye bye see you okay.